Giảm giá siêu sốc cuối tháng 6, iPhone 11 Pro giảm đến 500.000, K40 Gaming giảm 200.000 và nhiều máy khác. iPhone 11 đen 64GB quốc tế Mỹ Line New 99%, giảm 200.000, giá chỉ còn 13 triệu 250.000, trả góp chỉ từ 500.000 iPhone 11 trắng 64GB quốc tế Mỹ Line New 99%, giảm 200.000, giá chỉ còn 13 triệu 350 nghìn, trả góp chỉ từ 500 nghìn iPhone 11 vàng 64GB quốc tế Mỹ Lai New 99%, giảm 200.000, giá chỉ còn 13 triệu 450 nghìn, trả góp chỉ từ 500 nghìn. iPhone 11 đỏ 64GB quốc tế Mỹ Lai New 99%, giảm 200 nghìn, giá chỉ còn 13 triệu 650 nghìn, trả góp chỉ từ 500 nghìn iPhone 11 tím 64GB quốc tế Mỹ Lai New 99%, giảm 200.000, giá chỉ còn 13 triệu 650 nghìn, trả góp chỉ từ 500 nghìn iPhone 11 xanh 64GB quốc tế Mỹ Line New 99%, giảm 200 000 giá chỉ còn 13 triệu 650 000 trả góp chỉ từ 500 000 iPhone 11 đen 64GB quốc tế Mỹ còn bảo hành hãng, giảm 200 000 giá chỉ còn 13 triệu 550 000 trả góp chỉ từ 500 000 iPhone 11 trắng 64GB quốc tế Mỹ còn bảo hành hãng, giảm 200 000 giá chỉ còn 13 triệu 650 000 trả góp chỉ từ 500 000 iPhone 11 vàng 64GB quốc tế Mỹ còn bảo hành hãng, giảm 200 000 giá chỉ còn 13 triệu 850 000 trả góp chỉ từ 500 000 iPhone 11 đỏ 64GB quốc tế Mỹ còn bảo hành hãng, giảm 200.000, giá chỉ còn 13 triệu 850.000, trả góp chỉ từ 500.000. iPhone 11 tính 64GB quốc tế Mỹ còn bảo hành hãng, giảm 200.000, giá chỉ còn 13 triệu 950.000, trả góp chỉ từ 500.000 iPhone 11 xanh 64GB quốc tế Mỹ còn bảo hành hãng, giảm 200.000, giá chỉ còn 13 triệu 950.000, trả góp chỉ từ 500.000. iPhone 11 đen 128GB quốc tế Mỹ còn bảo hành hãng, giảm 200.000, giá chỉ còn 14 triệu 750.000, trả góp chỉ từ 500.000 iPhone 11 trắng 128 ghi quốc tế Mỹ còn bảo hành hãng, giảm 200 nghìn, giá chỉ còn 14 triệu 850 nghìn, trả góp chỉ từ 500 nghìn. iPhone 11 vàng 128 ghi quốc tế Mỹ còn bảo hành hãng, giảm 200 nghìn, giá chỉ còn 14 triệu 850 nghìn, trả góp chỉ từ 500 nghìn iPhone 11 đỏ 128GB quốc tế Mỹ còn bảo hành hãng, giảm 200.000, giá chỉ còn 15 triệu 050 nghìn, trả góp chỉ từ 500.000. iPhone 11 tím 128GB quốc tế Mỹ còn bảo hành hãng, giảm 200.000, giá chỉ còn 15 triệu 150 nghìn, trả góp chỉ từ 500.000 iPhone 11 xanh 128 ghi quốc tế Mỹ còn bảo hành hãng, giảm 200.000, giá chỉ còn 15 triệu 150 nghìn, trả góp chỉ từ 500 nghìn iPhone 11 Pro Zoden 64GB Hàn Quốc Line New 99%, giảm 500 000 giá chỉ còn 14 triệu 750 000 trả góp chỉ từ 500 000 iPhone 11 Pro trắng 64GB Hàn Quốc Line New 99%, giảm 500 000 giá chỉ còn 14 triệu 950 000 trả góp chỉ từ 500 000 iPhone 11 Pro vàng 64GB Hàn Quốc Line New 99%, giảm 500 000 giá chỉ còn 15 triệu 150 000 trả góp chỉ từ 500 000 iPhone 11 Pro xanh 64 ghi Hàn Quốc Line New 99%, giảm 500 000 giá chỉ còn 15 triệu 350 000 trả góp chỉ từ 500 000 iPhone 11 Pro đen 64 ghi quốc tế Mỹ Line New 99%, giảm 500 000 giá chỉ còn 15 triệu 350 000 trả góp chỉ từ 500 000 iPhone 11 Pro trắng 64 ghi quốc tế Mỹ Line New 99%, giảm 500 000 giá chỉ còn 15 triệu 550 000 trả góp chỉ từ 500 000 iPhone 11 Pro vàng 64GB quốc tế Mỹ Line New 99%, giảm 500 000 giá chỉ còn 15 triệu 750 000 trả góp chỉ từ 500 000 iPhone 11 Pro xanh 64GB quốc tế Mỹ Line New 99%, giảm 500 000 giá chỉ còn 15 triệu 950 000 trả góp chỉ từ 500 000 iPhone 11 Pro đen 64GB quốc tế Mỹ còn bảo hành hãng, giảm 500 000 giá chỉ còn 15 triệu 850 000 trả góp chỉ từ 500 000 iPhone 11 Pro trắng 64GB quốc tế Mỹ còn bảo hành hãng, giảm 500.000, giá chỉ còn 16 triệu 050 nghìn, trả góp chỉ từ 500.000. iPhone 11 Pro vàng 64GB quốc tế Mỹ còn bảo hành hãng, giảm 500.000, giá chỉ còn 16 triệu 250 nghìn, trả góp chỉ từ 500.000 iPhone 11 Pro xanh 64GB quốc tế Mỹ còn bảo hành hãng, giảm 500.000, giá chỉ còn 16 triệu 450 nghìn, trả góp chỉ từ 500.000 iPhone 11 Pro Max đen 64GB quốc tế Mỹ Line New 95%, giảm 200.000, giá chỉ còn 17 triệu 550 000 trả góp chỉ từ 500 000 iPhone 11 Pro Max trắng 64GB quốc tế Mỹ Line New 95%, giảm 200 000 giá chỉ còn 17 triệu 750 000 trả góp chỉ từ 500 000 iPhone 11 Pro Max vàng 64GB quốc tế Mỹ Line New 95%, giảm 200.000, giá chỉ còn 17 triệu 950 000 trả góp chỉ từ 500 000 iPhone 11 Pro Max xanh 64GB quốc tế Mỹ Line New 95%, giảm 200 000 giá chỉ còn 18 triệu 150 nghìn. iPhone 11 Pro Max đen 64GB quốc tế Mỹ Line New 99%, giảm 200 000 giá chỉ còn 18 triệu 050 nghìn, trả góp chỉ từ 500 nghìn iPhone 11 Pro Max trắng 64GB quốc tế Mỹ Line New 99%, giảm 200 000 giá chỉ còn 18 triệu 250 nghìn, trả góp chỉ từ 500 nghìn iPhone 11 Pro Max vàng 64GB quốc tế Mỹ Lai New 99%, giảm 200.000, giá chỉ còn 18 triệu 450.000, trả góp chỉ từ 500.000 iPhone 11 Pro Max xanh 64GB quốc tế Mỹ Lai New 99%, giảm 200.000, giá chỉ còn 18 triệu 650.000, trả góp chỉ từ 500.000 iPhone 11 Pro Max đem 256GB quốc tế Mỹ Lai New 99%, giảm 200.000, giá chỉ còn 20 triệu 250.000, trả góp chỉ từ 500.000 iPhone 11 với rô mắc trắng 256 đi quốc tế Mỹ line New 99%, giảm 200 nghìn, giá chỉ còn 20 triệu 350 nghìn, trả góp chỉ từ 500 nghìn. iPhone 11 Pro Max vàng 256 gb quốc tế Mỹ line New 99%, giảm 200 nghìn, giá chỉ còn 20 triệu 450 nghìn, trả góp chỉ từ 500 nghìn iPhone 11 Pro Max xanh 256GB quốc tế Mỹ Line New 99%, giảm 200 nghìn, giá chỉ còn 20 triệu 550 nghìn, trả góp chỉ từ 500 nghìn. iPhone 11 Pro Max đen 64GB quốc tế Mỹ còn bảo hành hãng, giảm 200 nghìn, giá chỉ còn 18 triệu 550 nghìn, trả góp chỉ từ 500 nghìn. iPhone 11 Pro Max trắng 64GB quốc tế Mỹ còn bảo hành hãng, giảm 200 nghìn, giá chỉ còn 18 triệu 750 nghìn, trả góp chỉ từ 500 nghìn iPhone 11 Pro Max vàng 64GB quốc tế Mỹ còn bảo hành hãng, giảm 200.000, giá chỉ còn 18 triệu 950 nghìn, trả góp chỉ từ 500.000. iPhone 11 Pro Max xanh 64GB quốc tế Mỹ còn bảo hành hãng, giảm 200.000, giá chỉ còn 19 triệu 150 nghìn, trả góp chỉ từ 500.000 iPhone 11 Pro Max đen 256GB quốc tế Mỹ còn bảo hành hãng, giảm 200.000, giá chỉ còn 20 triệu 950 nghìn, trả góp chỉ từ 500.000 iPhone 11 Pro Max trắng 256GB quốc tế Mỹ còn bảo hành hãng, giảm 200.000, giá chỉ còn 21 triệu 050 nghìn, trả góp chỉ từ 500 nghìn. iPhone 11 Pro Max vàng 256GB quốc tế Mỹ còn bảo hành hãng, giảm 200 nghìn, giá chỉ còn 21 triệu 150 nghìn, trả góp chỉ từ 500 nghìn. iPhone 11 Pro Max xanh 256GB quốc tế Mỹ còn bảo hành hãng, giảm 200 nghìn, giá chỉ còn 21 triệu 250 nghìn, trả góp chỉ từ 500 nghìn. Xiaomi Redmi K40 Game minh bạc RAM 6GB bộ nhớ trong 128GB, giảm 200.000, giá chỉ còn 7 triệu 550.000, trả góp chỉ từ 500.000. Xiaomi Redmi K40 Game minh đen RAM 6GB bộ nhớ trong 128GB, giảm 200.000, giá chỉ còn 7 triệu 750.000, trả góp chỉ từ 500.000. Xiaomi Redmi K40 Game Minh trắng RAM 6GB bộ nhớ trong 128GB, giảm 200.000, giá chỉ còn 7 triệu 750.000, trả góp chỉ từ 500.000. Xiaomi Redmi K40 Game Minh Bạc RAM 8 GB bộ nhớ trong 128 GB, giảm 200 000 giá chỉ còn 8 triệu 350 000 trả góp chỉ từ 500 000 Xiaomi Redmi K40 game minh Đen RAM 8 GB bộ nhớ trong 128 GB, giảm 200 000 giá chỉ còn 8 triệu 950 000 trả góp chỉ từ 500 000 Xiaomi Redmi K40 game minh trắng RAM 8 GB bộ nhớ trong 128 GB, giảm 200 000 giá chỉ còn 8 triệu 950 000 trả góp chỉ từ 500 000 Xiaomi Redmi K40 game minh bạc RAM 12 GB bộ trong 128 GB, giảm 200.000, giá chỉ còn 8 triệu 750 nghìn. Trả góp chỉ từ 500.000 Xiaomi Redmi K40 Gaming đen Denza 12 ghi bộ cho 128 g giảm 200.000, giá chỉ còn 8 triệu 950 nghìn. Trả góp chỉ từ 500.000 Xiaomi Redmi K40 Gaming trắng RAM 12 ghi bộ cho 128 g giảm 200 nghìn, giá chỉ còn 8 triệu 950 nghìn. Trả góp chỉ từ 500 nghìn. MSM điện thoại siêu rẻ, đơn vị chuyên phân phối smartphone, máy tính bảng giá tốt nhất Hải Phòng, hỗ trợ trả góp từ 18 tuổi. Có hỗ trợ không cần trả trước và trả góp 0% lãi suất duy nhất chỉ có tại msm.vn 170 Lạch Chay Hải Phòng.